Xin chào toàn thể anh em thì quay trở lại về cái môn chơi tài xỉu thì anh em một số anh em đam mê những cái môn chơi về tài xỉu thì anh em biết rồi để thắng được những cái sân chơi tài xỉu thì thứ nhất là anh em phải có tay nghề đối với những anh em nào nắc tay cái thứ hai là đối với anh em làm tay con thì anh em phải có khả năng và có kỹ năng nghe và phân âm những hột tài xỉu chọn vấn đề thứ ba làm sao anh em tìm hiểu của tôi những món đồ nào công nghệ nào mới nhất tinh vi nhất để anh em áp dụng vào những cái sân chơi của anh em thì anh em mới có thể giành chiến thắng đến video ngày hôm nay là tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ đồ cao cấp nhất và mới nhất năm 2020 đó là hột tài xỉu báo dung không tang thì bộ đồ này bao gồm một cái bộ hột không tang là khi anh em vào sân chơi thì anh em chỉ cần vừa cho tôi một cái bộ hột không tang này vào hột thì bao cho anh em để soi đèn và thử lâm châm và ngâm nước muối và đặc biệt an toàn ở cái chỗ là sau khi anh em chơi xong có thể là mang những bộ hột này về hoặc cho người khác cầm về trẻ tan hoặc đập vụn những cái bộ hột này ra cũng không thể nào phát hiện cái tang tích gì thì bây giờ tôi sẽ test luôn về cái độ hiệu quả của món đồ này thì anh em chú ý là theo dõi qua video để xem cái bộ đồ này nó có hiệu quả hay không để anh em áp dụng vào những cái sân chơi của anh em thì trước khi test cái bộ đồ này thì cũng như thông thường anh em kiểm tra về con hột để lắp đĩa đối với nâm châm thì hoàn toàn là không hít đối với những hột không tan này về nắp đĩa nâm châm không hít soi đèn con hột thì tôi cũng khẳng định luôn với anh em những hột không tang này thì ờ, trong suốt nhiều chợ bình thường anh em nhìn rõ không anh em nhìn trên à, video à, của tôi không còn đối với những hột mà đục hoặc là lâm châm hít hoặc ngâm nước muối mà chìm thì cái đấy là những cái đồ công chuyện thì tôi không không nói đến để lắp đĩa thì anh em có thể xoay xuyên qua ánh sáng không phát hiện những cái tang tích hay dấu vết gì là đồ công chuyện cả anh em nhìn rõ không hoàn toàn là lắp đĩa bình thường anh em nhìn này lắp hoàn toàn bình thường bây giờ tôi sẽ vớt cái bộ này ra và test luôn cho anh em vài ba tiếng để anh em biết được cái bộ đồ này nó hiệu quả như nào thì anh em chú ý là theo dõi qua video để xem bộ đồ này nó có phù hợp đến những cái sân chơi của anh em không để anh em lựa chọn để anh em áp dụng vào những sân chơi của anh em thì hột thì à, có thể làm theo kích cỡ theo yêu cầu anh em một to hay một nhỏ à, cái đấy là theo yêu cầu anh em thì à, sau khi anh em đã luồn được cái bộ hột này vào thì anh em chỉ cần là bật cho tôi cái máy báo dung này lên thì khoảng cách của cái máy báo dung này đến bộ hột là từ 3 5 mét nên là rất là phù hợp đến tất cả những sân chơi của anh em thì bây giờ tôi test thì tôi để trực tiếp cái ờ, dung ở đây để anh em cảm nhận và anh em biết được những ván nào tài xỉu thì tôi nói luôn về nguyên lý hoạt động của máy này máy báo một dung thì là về xỉu máy báo hai dung thì về tài rất là đơn giản thôi thì bây giờ tôi test luôn cho anh em tiếng đầu tiên này nắp đĩa thì hoàn toàn là của ai cũng được tất cả các loại nắp đĩa như tiếng này máy báo một rung thì là về xỉu rồi mở anh em tiếng đầu tiên này hai hai ba tiếng tiếp theo anh em này đơn giản máy báo hai rung thì anh em đánh cho tôi về tài tôi nói lại là máy báo một rung về xỉu hai rung thì về tài mở anh em xem tiếng thứ hai này hai năm sáu tiếng tiếp theo anh em này thì đồ nó chỉ là hỗ trợ cho anh em còn quan trọng anh em chơi như nào và đánh như nào cái đấy mới là quan trọng máy báo một dung thì anh em lại đánh về tôi là xỉu rồi mà anh em xem này tiếp tôi tiếp ờ, tiếng tiếp theo anh em này anh em nào mới tập chơi thì cũng rất dễ sử dụng luôn máy báo hai dung thì anh em lại đánh cho tôi về tài đánh tất tay về tài cho tôi này bốn bốn sáu thì một số anh em hỏi tôi là những cái máy này dùng có êm hay không thì tôi cũng trả lời luôn trên video thì à, những dòng máy này chơi cực kỳ là êm anh em chơi đêm tối hoặc là chơi những chỗ đông người thì cũng không sợ người khác phát hiện đấy thì à, kể cả là đối với những người nào ngồi bên cạnh cũng không anh em yên tâm người ta không nghe đến những nhịp rung này đâu thì bây giờ tôi cầm trực tiếp trên tay này tôi test cho anh em một hai tiếng nữa này anh em để ý xem cái nhịp rung anh em có nghe thấy hay không như tiếng này máy báo cho tôi là hai rung thì anh em lại đánh cho tôi là về tài ba bốn năm tiếng tiếp theo anh em này máy rung cực kỳ êm anh em có thể nghe đấy không máy báo một rung thì anh em đánh về xỉu này rất là đơn giản thôi khẳng định anh em 100 trăm về xỉu rồi mở anh em xem này hai hai bốn tôi test nút tiếng cuối cho anh em xem này anh em nào xem qua video mà cảm thấy không hiểu chỗ nào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 thì hộp thì là tôi cũng nói luôn với anh em là làm theo kích cỡ theo yêu cầu của anh em nên là anh em nào có yêu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp cho tôi về những cái bộ hột này cần gì những cái bộ hột khác thì anh em có thể là gọi điện cho tôi để tôi tư vấn cho anh em bây giờ tôi sẽ trẻ tan những bộ hột này ra để cho anh em thấy được sau khi anh em chơi xong thì anh em có thấy được nó có an toàn hay không nồi rắn đây anh em nhìn thấy không hột hoàn toàn là bình thường hột này cho người ta đập vụn hoặc chẻ tan những bộ người ta cũng không thể nào phát hiện cái tăng tích gì về tôi đập nó hơi bị bắn tí đây anh em nhìn thấy không anh em xem trên ờ, video không phát hiện cái tăng tích gì thì anh em nào cần thì có thể liên hệ trực tiếp với tôi